các bạn à, có được một cái khả năng làm marketing tốt các bạn có khả năng khai thác khách hàng tốt mà các bạn không có cái đội nhóm thì à, cái việc các bạn chăm sóc khách hàng nó sẽ à, không có được tốt giống như là các bạn có cái đội nhóm ví dụ à, các bạn chạy marketing một ngày các bạn ra được 5 đến 10 khách thì các bạn có thể chăm được hết 5 đến 10 khách đó cho tốt hay không ví dụ như các bạn cần phải đưa khách đi dự án các bạn cần phải đưa khách đi nhầm mẫu các bạn cần phải gọi điện thoại gửi email chăm sóc khách để mà ra được một cái cuộc hẹn thì giả sử như các bạn ra được à, 10 khách các bạn chăm tới khách thứ ba thứ tư thì nó hết thời gian rồi và đến khi các bạn gọi đến khách thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ 10 thì các bạn được nghe câu trả lời là gì là tôi đã liên hệ với người khác rồi bởi vì tôi liên hệ với anh để tôi được à, hỗ trợ tư vấn nhưng mà à, chậm quá không thấy phản hồi cho nên là tôi đã tìm người khác rồi như vậy thì các bạn có thấy cái phí cái công mà mình chạy marketing không phí những cái mình đã cố gắng mình làm không và đôi khi cái việc mà các bạn à, gọi cho những cái khách hàng một hai ba đó thì khách hàng nó chưa tiềm năng lắm trong khi các bạn gọi khách hàng thứ tư thứ năm thứ sáu là khách toàn khách để chốt không à chốt nóng không như vậy thì cái việc à, các bạn chạy marketing nó sẽ là không hiệu quả nữa không còn hiệu quả nó phí đi cái cái nguồn thay vì các bạn bỏ một mình mình 10 triệu để các bạn chạy marketing thì các bạn cần hai người đến ba người cùng làm với mình thì các bạn sẽ giảm cái phần chi phí đó và cái việc chăm sóc khách hàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi chúng ta xây dựng được một cái đội ngũ cùng làm cùng hỗ trợ nhau chúng ta à, chia nhau đi chăm sóc khách mỗi người chạy một một chỗ thì cái khả năng mà các bạn thành công nó sẽ nhiều hơn rất rất là rất là cao tại vì các bạn một mình đi tư vấn khách đi gặp khách chưa chưa hẳn là tốt bằng các bạn đi với hai người có những trường hợp các bạn đi hai người cùng nhau phối hợp thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha à, đó rồi à, vì cái việc à, xây dựng đội ngũ ở trong era EA Việt Nam nó mang lại cho các bạn một cái nguồn thu nhập thụ động đó là một cái nguồn à, nguồn thu mà các bạn sẽ thấy là ở những thời điểm ban đầu nó không có có đáng nhưng mà nếu các bạn xây dựng được một team tầm à, 5 người 10 người thôi và cái đội 5 người 10 người đó thật sự họ hoạt động hiệu quả cái nguồn hàng mà chúng ta có được đều đặn và các bạn tập trung bán xây dựng được một cái đội bán hàng mạnh mẽ ha thì các bạn sẽ thấy cái cái phần thu nhập thụ động của các bạn nó rất là giá trị nó cao hơn rất nhiều so với việc mà các bạn ngồi ở một công ty nào đó các bạn hưởng lương và tưởng tượng con số đó nó lên tới à, hai chục ba chục năm chục một trăm hai trăm bởi vì nếu các bạn đã thành công thì các bạn sẽ không bao giờ có ý định là các bạn rời rời era rời EA đâu tại sao các bạn đang ở một cái nơi mà các bạn bán phí hoa hồng các bạn nhận tới 79% và thậm chí còn cao hơn như vậy nữa trong cái phần các bạn mang hoa hồng về tới công ty 100 triệu thì các bạn nhận 79 triệu thậm chí cao hơn thì đảm bảo với các bạn là không có nơi nào mà các bạn muốn muốn muốn qua bên đó mà các bạn bán để các bạn nhận 30 40 50 nữa rồi khi mà các bạn xây dựng được một cái team 10 20 30 người bán tốt các bạn cứ nhận hoa hồng đội nhóm xây dựng đều đều trong cái việc mà các bạn ở bên dưới mình bán các bạn tương tác với họ tốt họ tương tác tốt với đội nhóm của họ và nó thành một cái hệ thống nó khóa nhau lại ở trên khóa ở dưới ở dưới khóa ở dưới và giữ chặt cái mối dây liên kết đó nếu như các bạn à, xây dựng được một cái đội ngũ tầm à, 100 người mà 50 người trong đó bán tốt thầy long tin rằng không bao giờ các bạn muốn muốn rời đi chứ đừng có nói là các bạn làm và các bạn sẽ gắn bó với công ty 5 năm 10 năm thậm chí là hơn bởi vì các bạn nếu mà nhìn vào cái lịch sử phát triển của bên à, EA Singapore thì các bạn thấy là họ đã hoạt động tới nay là gần 40 năm có những người hoạt động từ những ngày đầu và cái hệ thống của họ nó mạnh như thế nào nó sâu như thế nào những người ở trong đó họ gắn bó bao nhiêu lâu tại sao họ không có rời đi bởi vì cái quyền lợi của họ được gắn kết với cái tổ chức mọi người cùng xây dựng cùng gắn bó với nhau cùng hưởng cái nguồn thu nhập thụ động đó cùng xây dựng và cùng phát triển thì họ không có cái lý do gì tự nhiên mình bỏ đi một cái khoản thu nhập lớn như vậy để mình đi tìm một cái nơi khác trừ phi cái chỗ khác đó họ cho bạn sẵn một cái nguồn thu nhập thụ động tương tự giống như vậy đi vô là có sẵn bán cũng cho cái bằng phí hoa hồng đó cao hơn thì các bạn mới mới mới nghĩ tới chuyện mình rời đi đó là cái ý nghĩa mà tại sao cái việc xây dựng đội nhóm ở EA Việt Nam nó rất rất là quan trọng và các bạn sẽ thu được những cái nguồn lợi rất là lớn từ cái việc các bạn xây dựng và vận hành cái hệ thống đó cho nó tốt à, các bạn bạn hiểu tới khúc này không các bạn hiểu và các bạn nào muốn gắn bó với EA lâu dài các bạn à, thả thả thả tim hay là các bạn à, à, comment vô là à, tôi sẽ gắn bó với Era lâu dài dùm long đi để biết được bao nhiêu người hiểu được cái chuyện tại sao mình phải xây dựng đội nhóm và mình xây dựng như vậy thì cái, cái quyền lợi của mình là gì cái giá trị của mình là gì các bạn thả trong đó rồi các bạn nói ừ tôi sẽ à, ở lại với era lâu dài ví dụ vậy để long biết là các bạn hiểu được cái vấn đề à, lý do mình phải xây dựng đội nhóm ok <clears throat> thì à, đó là cái lý do tại sao ha và bây giờ thì à, à, Long tiếp tục chia sẻ với các bạn về việc là khi nào thì các bạn nên xây dựng đội nhóm tại vì à, rất nhiều bạn hiện tại đang à, tham gia và các bạn chờ đợi các bạn đợi để các bạn thành công à, các bạn à, cứ nghĩ là mình phải là ai đó rồi thì mình mới tuyển dụng mình mới xây dựng cái đội nhóm cho bản thân mình rồi các bạn à, tiếp tục comment dùm Long thử đi là các bạn sẽ tuyển dụng ở cái thời điểm nào là hợp lý nhất của mỗi người các bạn đợi mình thành công à, các bạn đợi mình bán được à, một vài căn các bạn đợi mình lên cấp à, DD à, hay là cấp à, ADD cấp cao cao một xíu rồi đấy tức là sau khi các bạn bán à, tầm à, chục căn thì mình mới mới tuyển dụng tại vì lúc đó mình nói người ta mới nghe phải không hay là mình sẽ tuyển dụng từ lúc nào các bạn à, comment thử thử nào <clears throat> ngay khi vào era em đã tuyển dụng right now xây dựng đội nhóm ngay và luôn sao nữa các bạn khi nào thì các bạn nên tuyển dụng at the moment là ít nhất có 3 giao dịch sớm nhất có thể as soon as possible tuyển dụng ngay khi vào ai ngay giao dịch đầu tiên tuyển dụng song song với bán hàng mục tiêu trong năm nay tuyển được 50 người và hỗ trợ đô đốc đội nhóm phát triển <laughs> ok cảm ơn à, các bạn rất là nhiều nếu như các bạn đã có được cái suy nghĩ là ok mình phải tuyển dụng liền thì xin chúc mừng các bạn à, những bạn nào mà đang đợi và đợi cái gì đó thì à, chút xíu nữa long à, có thể lý giải thêm một chút tại sao các bạn không nên đợi ha à, đúng rồi đó long thấy bạn à, bé liên cái đợi của bạn đó là có nhiều cái hợp lý đợi mình nắm hiểu mô hình AI hiểu được lợi ích AI rồi tuyển dụng tốt nhất có một giao dịch chính xác là chính xác hoàn toàn luôn đó à, tại sao mình phải à, đợi đến khi mà mình hiểu rõ cái mô hình đào tạo à, hiểu được lợi ích ERA hiểu được mọi cái hoạt động của nó rồi mình mới tuyển dụng mà không phải là tuyển dụng liền hoặc là đợi lâu lâu đợi mình thành bán bài căn rồi mình mới mới mới, mới đi dùng thì ở đây long uh, không biết là sao nhưng đó cái cách mà xưa giờ long làm và long training cho các bạn ở trong team à, galaxy là như thế này uh, ờ, cái bạn tuyển dụng á, thì bạn hãy xem cái người agent mà bạn tuyển dụng đó như một khách hàng và cái món hàng bạn bán đó là à, một cái gói dịch vụ tham gia vào EA là một cái gói dịch vụ là một cái cái cái cái cái gói để mà tham gia vào thì giống như là cái việc mà các bạn bán một sản phẩm nếu như mà bạn không hiểu rõ về sản phẩm thì chắc chắn bạn sẽ không thể bán được một cái sản phẩm đó cho nhiều người không thể bán được tốt nhất rồi nếu như mà các bạn bán một sản phẩm nào đó các bạn không yêu cái sản phẩm đấy thì cái việc mà các bạn bán được nhiều là không khả thi may mắn thì các bạn có bán được nhiều nhưng về bản chất khi bạn bán một sản phẩm nào đó các bạn phải hiểu rất rõ cái sản phẩm mình rồi các bạn phải yêu cái sản phẩm của mình đúng không ạ thì à, ở đây tại sao mà các bạn cần phải hiểu rõ EA hoạt động như thế nào rồi cái quyền lợi của nó như thế nào tại vì các bạn sẽ là cái người chia sẻ cái điều đó với khách hàng và khách hàng của bạn ở đây là các application mới những người đang tìm hiểu về e AI và chúng ta đều biết á, là rất nhiều bạn à, sale ở ngoài thị trường họ nhìn vào e AI họ cảm thấy nó bình thường lắm nó cũng giống như khỏi hoàng nó cũng giống như Rever nó cũng giống như IQI thôi cũng là một cái mô hình cộng tác viên thích uh, thì bán thích thì uh, thì thôi ở nhà không bán thích thì lên công ty không thích thì thôi rồi khi nào có sản phẩm thì nhào vô bán không có thì thôi đâu cần quan tâm chi cho nên là có những người họ đang tham gia hai ba chỗ họ thích thì họ tới họ không thích thì thôi họ không cần tìm hiểu nhiều họ không tìm hiểu sâu họ chỉ là một cái người à, cộng tác viên bình thường thôi à, rồi thì à, chính vì cái điều đó cho nên là họ không có tìm hiểu sâu hơn họ cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì các bạn khi mà bước uh, bước ra các bạn chào chào chào mời dụ dỗ giống như cách họ nói đó Ủa, có có gì đâu mà phải uh, phải phải nặng nề quá vậy khi nào tao thích thì tao bán khi nào tao thích thì tao làm đúng không ạ và cái điều mà làm cho bản thân các bạn không phát triển được các bạn không tư vấn được họ là bởi vì các bạn cũng chưa hiểu được quá rõ về cái hệ thống EA này nó hoạt động như thế nào các bạn sẽ nhận được hoa hồng ra sao à, cái lộ trình phát triển của các bạn như thế nào cái điều này quan trọng lắm ở tất cả những công ty khác hầu như là long thấy sẽ không có cái lộ trình phát triển lâu dài nhưng riêng ở EA này thì các bạn nếu các bạn ngồi lại rõ rõ ràng các bạn ngồi các bạn vẽ ra cái lộ trình phát triển của mình mình sẽ làm gì mình sẽ là ai rồi mình tuyển dụng lên mình sẽ dựng đội nhóm mình sẽ dựng đội nhóm xong mình sẽ cùng nhau mình bán sản phẩm nào rồi mình sẽ phát triển cái thị trường sản phẩm đó như thế nào những cái sản phẩm mới thì mình cần làm sao ví dụ như là bây giờ các bạn biết cái khu vực nào mà mình bán ít là khu vực uh, đất nền khu vực tỉnh đi lâu nay là cái khu vực uh, đất nền là chúng ta bỏ ngỏ cho đến khi mà anh quân lê anh về anh lít và anh bán cái uh, thắng lợi cái uh, lagu uh, à, lago center thì chúng ta mới bán qua cái phân khúc đất nền và đã rất là thành công